Xin chào anh em, Giờ clip này tôi xin chia sẻ với anh em cái máy phân âm hột tài xỉu mới nhất thì cái máy phân âm hột tài xỉu này đấy nó rất là nhỏ gọn đây nó bằng hộp quẹt em nhé máy được sử dụng pin 5 đến 10 ngày hết pin em tự thay pin tôi rất là thuận tiện em nhé thì với cái máy phân âm hột tài xỉu mới nhất nó có chế độ chống mọi tiếng ồn em nhé nên em cứ áp dụng vào sân chơi có ồn em cũng có thể chơi được nhưng anh em lưu ý với tôi này ồn là cái mức độ mà tai mình nghe được âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra thì máy để trong người nó sẽ nghe được nó sẽ phân âm nó báo dung cho em biết được tài hay xỉu em nhé còn ồn lớn quá đấy nó áp mất cái âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra tai mình không nghe được thì máy cũng không thể nghe được em nhé đấy thì với cái máy này anh em có thể đến mọi sân chơi mọi sòng sới anh em đưa vào không có một cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra anh em nhé rất là hiệu quả đấy, rất là phù hợp cho anh em làm tay quan đến mọi sân chơi mọi sòng sới em nhé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 đấy lo sợ là máy không nghe không phân âm được thì xin thưa anh em là hột bo hột 5 năm đều được anh em nhé đấy thì anh e em muốn tìm hiểu ấy có thể liên hệ em tôi qua số điện thoại 0986 506 000 hoặc là anh em mà mang nắp đĩa quân hột của anh em tới trực tiếp nhà tôi để anh em cùng trải nghiệm kiểm chứng cái độ hiệu quả của cái máy phân âm hột tài xỉu mới nhất năm 2020 này anh em nhé đấy thì tôi cũng khuyên anh em anh em cũng nên chịu khó anh em đi tới trực tiếp cơ sở Đấy, tìm cái cơ sở nào nó uy tín nó đảm bảo cái chất lượng anh em đến trực tiếp cơ sở anh em mang đồ của anh em tới để anh em cùng trải nghiệm kiểm chứng anh em nhé đấy đây thì sau đây tôi cũng xin chứng minh với anh em nắp đĩa quân hộp của tôi là hoàn toàn bình thường thì trên tay tôi là thanh nâm châm nâm châm trắng này rất là hít anh em đi chơi thì em cứ chuẩn bị cho tôi cái cục nâm châm này em để trong người trước khi chơi anh em bỏ đây thử cho tôi đây hột và đĩa cùng cần hít đây em nhé nắp cũng vậy đây đấy sau khi mà thử lâm châm hít tôi sẽ tiến hành xoay dàn anh ngang à. đĩa là hoàn toàn bình thường em nhé hột đây Đấy, rất là trong thì nó là một chợ mà anh em Đấy em rõ đấy những cái hộp công chuyện đấy em mà xoay hàng này chắc chắn nó sẽ đục em nhé đấy hoàn toàn sàn trong này đấy, nắp đây đấy, nắp chợ à, phải xoay xuyên đấy đồ là hoàn toàn là bình thường em nhé đây thì để à, nào nào clip tôi xin phép là cũng bật cái đồng hồ bấm giờ lên để khẳng định với anh em clip của tôi là hoàn toàn bình thường không qua chỉnh sửa không cắt ghép em nhé thì anh em lưu ý này đối với cái máy phân âm nguồn tài xỉu này đấy em chỉ cần bật máy lên này và để trong người và để sát với da thịt của mình em nhé đấy để cái phạm và em ngồi cái phạm vi tầm một mét rưỡi đổ lại là cái phạm vi hợp lý nhất em nhé đây sau đây tôi sẽ để ở đây và test thử cho anh em anh em lưu ý nhé máy báo một dung anh em xỉu máy báo hai dung anh em tài cho tôi đấy máy báo hai dung đây em tài tôi này tài này rất ok anh em nhé sóc mạnh hay sóc nhẹ đều được anh em nhé vì bản thân cái máy của mình ấy nó sẽ nghe cái âm thanh cuối cùng quân hột rơi xuống đĩa đấy để nó phân tích và nó báo dung cho em biết được tài hay xỉu em nhé máy báo một dung đây anh em đánh xỉu của tôi xỉu này chín nút này rất ok em nhé đấy thì anh em lưu ý nhé hột gì cũng được vì có rất nhiều anh em cũng hỏi tôi lo ngại là vào sân chơi hột bo hột năm năm là máy không phân âm được thì xin thưa anh em là mọi hột tài xỉu đều được em nhé máy báo một dung đây em ấy xỉu của tôi xỉu này rất ok em nhé Đấy, thì cái khoảng cách một mét rưỡi đổ lại là cái phạm vi hợp lý nhất em nhé vì chúng tôi đã kiểm chứng rất nhiều rồi Đấy, thì em cứ nên ngồi ở tầm một mét rưỡi đổ lại là cái phạm vi hợp lý nhất để máy nó nghe nó phân âm nó báo dung cho em biết được tài xỉu của em nhé như tiếng này đây máy báo một dung anh em tiếp tục đánh xỉu của tôi xỉu này chín nút này đây tôi sẽ cầm trên tay nhé thì máy rung rất là êm nên em cứ để trong người người ngồi bên cạnh không thể phát hiện được anh em nhé đấy như tiếng này đây máy báo hai rung anh em đánh tài tôi chắc chắn là tài em ạ tài này rất là ok thì đây là cái đồ hiệu quả nhất của năm 2020 em đến sân chơi không phải luồn bất cứ gì vào nắp đĩa quân hột của người ta nắp đĩa gì được quân hột gì được anh em không cần phải chạm tay hột anh em nhé đấy như tiếng này đây máy tiếp tục báo hai dung anh em tài tôi tài này rất ok đấy thì anh em quan tâm với cái máy phân âm này thì có thể liên hệ với tôi qua cái số điện thoại 0986 506000 tôi sẽ tư vấn cho anh em